Vâng, xin chào toàn thể ờ, quý vị, chị và các bạn. Hôm nay ờ, mình Toàn sẽ cùng ờ, quý vị và các bạn chúng ta đi khám phá cái phố đèn mờ hay còn gọi phố đèn đỏ của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và phố đèn đỏ này hiện giờ mình Toàn đang ở trên trục đường 70 trên trục đường 70 này thì có rất là nhiều uh, khu vực đèn uh, mờ cái việc bạn đã có rất là nhiều quán những cái quán mà cắt tóc gội đầu hay cà phê mà đèn mờ mờ ảo ảo à, hầu như là những cái quán ờ, đèn mờ đèn đỏ à, mà không, biết là phía bên trong có những cái gì mà người ta lại thắp đèn mờ à, trên trục đường 70 này là nó nối giữa đường à, giải phóng và đường à, trần phú và đông cái camera trên đầu anh nó có sáng không cái tại cũng việc bàn là nếu mà đi trên đường mà quay cái đèn mờ này là dễ bị ăn đòn lắm tắt cái màn hình camera đi chúng ta bắt đầu ờ, chuẩn bị bước chân vào cái khu vực ờ, đèn mờ của quận, ờ, quận Hà Đông đây một quán quán tu giảng an sa số 2 cầu được trong đấy rất là nhiều em bên này có khoảng trên dưới 30 quán các bạn ta đang đi ờ, hướng từ phía dưới cầu tó chúng ta hướng về ờ, đường Tuần ờ, Phú Hà Đông đây đây cũng một quán nữa trong quán rất là nhiều uh, chị em phụ nữ các bạn không biết là ngồi trong có vấn đề gì không nhỉ? Hà Nội bây giờ là khoảng 21 à, giờ rưỡi 21 giờ 30 à, ở Hà Nội bây giờ là nhiệt độ ngoài trời là khoảng 37 38 độ C nhưng dạ. mà chúng ta đi là đường mùa hè này rất là mát và mát cả mắt nữa tuyến đường 70 này là một trong những tuyến đường mà bụi nhất nhỉ Hà Đông luôn đây chị các bạn tầm quất sắc hơi thì mặt áo đỏ đỏ đường 70 này là nối dài của cái đường 70 là cái nối dài của đường ờ, của, của đường Phùng Hưng quý vị các bạn à, trên mặt à, quý vị các bạn là cái bệnh viện ca mới ờ, về mở ở đây ra cơ sở Tân Triều ở đường này bữa này thì à, các bạn à, cũng có thể thấy những cái quán massage như thế này hay là những cái quán massage massage này là không biết massage có lành mạnh hay không Hà Nội thì các cái ờ, xe buýt ờ, được gọi là các khung thần của đường phố ấy quý vị các bạn nên mà khi mà thấy con xe buýt ờ, màu vàng vàng như thế này là rất nhất là chúng ta hãy nên tránh xa rồi nó bất tải đánh vòng ác quá đường 70 này là được uh, mệnh danh là một uh, trong cái con đường uh, gọi là con đường sung sướng của Hà Đông Và bây giờ thì các cửa hàng uh, phố xã mở ra ở đường 70 này rất là nhiều khu bạn vào đây trên đường 70 này cũng là cái đường mà chúng ta đang à, đi qua trước cửa của bệnh viện 193 bỏng 193 và học viện quân y trước à, trước chúng ta những người chúng ta sẽ đi qua mình viên muốn bỏng ở chúng ta và học viên đi nên chính vì thế mà ở đoạn đường này à, các bạn thấy à, rất là nhiều quán hiệu thuốc hoặc ra rất là nhiều quá quý vị các bạn lúc này mình toàn ờ, quyền ờ, mất mang tính gì mình chắc là không mang tính để mình gọi quyền mang tính nào thì bố này phải như thế đỏ cục trước mặt chúng ta là cái ngã tư mà chúng ta rẽ trái là đi đến cầu đen mà chúng ta đi thẳng là đi đến đầu cầu trắng và xin mời quý vị bạn ờ, chúng ta hãy đi thẳng thẳng ra cái tuyến đường ờ, đường phú của hà đông trước mặt địa bàn là cái khu của sở tư pháp Hà Nội đây là chúng ta đang đi trên bên ngoài đường trong là sở tư pháp của Hà Nội ở bên ờ, tay trái của chúng ta là vườn hoa Hà Đông vườn hoa Hà Đông này buổi tối thì ờ, rất là nhiều người ra đây nước giống như là một những nơi như hồ văn quán nhưng hồ văn quán này đông hơn ta đang đi ờ, đến đây là đầu cầu ờ, trắng rồi chúng ta rẽ phải chúng ta đi ra đường thành phú rẽ phải đây là chúng ta đi ờ, theo hướng là từ từ hướng Hà Tây đi ra đường ờ, ờ, ra ngã tư sở đấy các bạn nay Minh Toàn đang đi qua một cái vụ tai nạn ở đây nhưng mà bây giờ cũng chưa giải quyết xong đấy là một xe ờ, tải xe ben và một xe ờ, con xe bốn bánh bốn chỗ thì em đang ờ, còn đứng và tranh luận ở đây thì vẫn nặng taxi Hà Đông Em ra Hồ Văn Quán không? Ra Hồ Văn Quán, quán này để Ờ, trục đường ờ, Trần Phú Trai này dọc theo cái hướng chúng ta đang đi chứ ở hướng từ Hà, ờ, từ Điện Hà Đông mà hấp dẫn là cơ sở rất là nhiều trường đại học Lịch Bia bạn đã biết là ở bên phía tay trái của chúng ta đây chúng bạn các bạn là hướng vị trí giao Thông và rất là nhiều trường đại học thì các bạn khoảng ờ, trên trục trường đại học trên ờ, trục đường này và đây là học viên của cán bộ cán bộ quản lý xây dựng tiếp theo là đây là học đại học xây dựng khi mà chúng ta đi hết đại học xây dựng thì chúng ta sẽ đi uh, đến là học viện an ninh nhân dân đây đằng trước xanh đỏ đây là trước cổng học viện an ninh nhân dân luôn nhưng mà chúng ta không đi vào học viện an ninh nhân dân làm gì cả làm như này thì ờ, tình trạng là pháp luật giao thông các phổ biến cái đèn xanh đèn đỏ thì mặc kệ khi mà đi ở trên ờ, đường của Hà Nội thì chúng ta cũng nên chú ý bởi vì cả luật giao thông bởi vì các thứ công an rất là là à, hay hay đi